Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mặc dù không thể về chùa vì dịch bệnh COVID-19, nhưng hàng ngàn Phật tử từ khắp mọi miền đất nước, từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã đồng hướng tâm về ngôi Già Lam Ba Vàng để thọ nhận giới Pháp và chung niềm vui hân hoan mừng kỷ niệm Ngày Đức Thế Tôn Đản Sinh thông qua các chương trình trực tuyến. Ban tổ chức xin đề nghị toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi chương trình qua mạng trực tuyến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 kỷ niệm sự ra đời của đấng tối tôn quý Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đây là lễ hội tôn giáo lớn nhất và có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng của tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Hôm nay kỷ niệm ngày Phật đản, Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng đang thực hành hạnh độc cư tu tập trong rừng, nhưng đã vì hàng Phật tử mà đã quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ. Thật đúng là lòng từ vấn hằng vì nhân loại, tâm bi nguyện ứng hiện khắp muôn nơi, Phật Pháp thượng thâm không thể nghĩ bàn, bóng tăng bảo dịu hiền như tình mẹ. Trước hạnh nguyện Bồ Đề của Sư Phụ, của Đại Tăng, chúng con thấy mình thật bé nhỏ và chúng con thật hạnh phúc được nương tựa theo hạnh nguyện của Sư Phụ và Đại Tăng để tu tập. Giờ đây, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh Sư Phụ, chưa Tôn Thiền Đức Tăng, Đồng Xá Phật và an tọa tại dãy bàn chứng minh. Kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Sen đã nở khắp mọi miền đất nước, Hà đã về trên khắp nẻo quê hương, Phượng nở hoa khoe sắc thắm non sông, Mừng Phật đàn năm châu đều tỏa sáng. Cứ vào mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật lại hướng tâm về đại lễ phê sắc, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Dẫu trải qua hơn 26 thế kỷ, lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo, nhưng hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bước đi trên bảy đóa sen hồng. Hình ảnh Hoàng hậu Ma Gia đưa tay vị cành vô ưu giữa sự giải hoa cúng dường của vua trời đế thích cùng chúng chư thiên. Những hình ảnh ấy vẫn còn quyện chặt nơi tâm trí của chư thiên và loài người trong khắp ba ngàn thế giới. Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu. Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, phẩm thứ ba Đại giáo Duyên Khởi, Đức Phật dạy như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạt quần manh, đem lợi ích chân thật, khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Chính vì thế, ngày khánh đàn của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là một trong những lễ hội quan trọng nhất của toàn thể tăng ni Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã được Tổ chức Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày lễ hội tôn giáo của thế giới với mục đích tri ân ân đức sâu nặng của Đức Thế Tôn hướng về ngày khánh đản thiêng liêng của Đấng Đại Giác Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu, chư tăng ni Phật tử của Chùa Ba Vàng hân hoan đón mừng lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Đây là chương trình được chư tăng cùng đại diện Phật tử đang lưu trú tu tập sinh hoạt tại chùa thực hiện. Chúng còn xin toàn thể đại chúng cùng nhiệt liệt chúc mừng cho chương trình hôm nay được thành công viên mãn. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con xin được thông qua chương trình như sau. một Khóa lễ truyền bát quan trai giới đã diễn ra vào hồi 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay. Hai, Chương trình lễ Phật đàn sẽ diễn ra ngay sau đây. Ba, Sư phụ giảng pháp sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay. Bốn, Chương trình Đức Phật đàn sinh hạnh phúc cho muôn loài sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, thật là hạnh phúc và duyên lành thay cho chúng con được cung đón Sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chủ trì Chùa Ba Vàng, Khoáng Lâm tham dự lễ Phật đản ngày hôm nay. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo, chúng con xin thành kính giới thiệu có sự hiện diện của Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành, trưởng ban quản chúng Chùa Ba Vàng. Chúng con xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng con cũng xin được thành kính giới thiệu có sự quang lâm của Chư Tôn Đức Tăng Chùa Ba Vàng. Quang lâm tham dự đại lễ ngày hôm nay, chúng con xin cung kính đồng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng. Chúng con biết rằng Sư Phụ và Chư Tăng đang ngày đêm nhập rừng tu tập để hồi hướng cầu thánh quả và nguyện cầu cho đại dịch Covid-19 sớm được hóa giải tiêu trừ. Đó cũng là bản hoài của Đức Thế Tôn đối với hàng đệ tử xuất gia. Nhưng quý Ngài đã vì lòng từ bi mẫn thương xót mong muốn cho hàng Phật tử tại gia được hoan hỷ, được tăng trưởng duyên phước mà Quang Lâm chứng minh, tác lễ cho chúng con được theo duyên của quý Ngài. Một lần nữa chúng con xin lấy đầu đảnh lễ và thanh kính tri ân trên Sư Phụ và Đại Tăng. Bên cạnh đó, chúng con cũng xin được nhiệt liệt chào mừng hàng ngàn quý Phật tử, nhân dân ở trong và ngoài nước đang tham dự chương trình kính mừng lễ Phật đàn qua mạng trực tuyến. Đề nghị là chúng đồng khởi tâm hoan hỷ chúc mừng buổi lễ được thành công viên mãn. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Nói về Đức Phật thì không có ngôn từ nào có thể ca ngợi được hết lòng từ bi và hành nguyện cao cả của Ngài. Sự thể hiện của Đức Từ Phụ trên thế gian này đã thổi một luồng sinh khí vào trong đời sống con người, đem ánh sáng trí tuệ vào nơi vô minh tăm tối, mở ra con đường tươi sáng đến cõi nhân thiên, chỉ hướng vào niết bàn tịch tĩnh. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Chúng con xin kính mời toàn thể đại chúng cùng đến với ca khúc Đức Phật đản sinh hạnh phúc cho muôn loài. Đây là một sáng tác của Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, phối khí âm nhạc, nhạc sĩ Vũ Trọng Phương, thể hiện ca sĩ Phật tử Hoàng Trí Quyền. Xin kính mời toàn thể đại chúng cùng thưởng thức. Xin chân thành cảm ơn ca sĩ Phật tử Hoàng Trí Quyền đã mang đến cho chương trình hôm nay một ca khúc rất hay về ý nghĩa về sự thể hiện đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca. Thì để chúng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng tươi hỷ và tán thán. Hân hoan mừng đón Phật đản sinh, bốn bể Nam Châu tỏa hương lành, thôn trên xóm dưới vui mở hội, núi rừng chim hót giữa rừng xanh. Kính thưa toàn thể đại chúng, tháng tư về, nhịp vui khánh đản ngân vang khắp trốn. Hàng triệu người con Phật rộn ràng đón mừng ngày Đức Phật đản sinh, như niềm vui của người dân thành Ca Tý La Về khi đón mừng Thái tử Tất Đạt Đa thể hiện trên cõi đời này. Tiếp theo sau đây, kính mời toàn thể đại chúng cùng hân hoan mừng đón ngày Đức Phật đản sinh với ca khúc Nhịp vui khánh đàn, sáng tác Trần Tâm Hòa thể hiện Phật tử Châu Bá Vàng. Xin kính mời toàn thể đại chúng cùng thưởng thức. cùng nhau chào ánh sáng khen tôn dạng ngời hòa màn sương muôn tình tú tô thêm màu tươi từ miền đông băng qua phương tây lời hoan chúc vang lên cung mây đức thích ca đã ra đời từ đây ngày đàn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa nhà thiêu dương dâng cao vút đất ca tỷ la trầm hương sông nay cây vô ưu hào quang thiếu tiêu ta thương chiếu ta ba đức cha lành đàn sinh khắp chốn hân hoan mừng đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương ngân quang sáng cung trời bao cõi lòng đường thắm màu tươi đừng kịp vui cùng gắm chúc đích ca ra đời một tình thương bao la ánh dương vương trùng khơi đời mơ thêm bận hoan vui ca hồn diêu em nghe âm vang xa tâm hương thiên trên muôn nẻo đường hoa học cùng nhau chào ánh sáng để tôn dạng người Hòa mang sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi Từ miền đông băng qua phương Tây Lời hoan chúc vang lên cung mây Đức Thích Ca đã ra đời từ đây Ngày đàn sinh trời cùng ánh sáng trăng tràn hòa Nhạc thiêu dâng dâng cao hút đất ca tỳ la Trầm hương sông nơi tôi thích ca ra đời một tình thương bao la anh dương quang trùng khơi đời mơ thêm hân hoan vui ca, hồn dịu em nghe âm vang xa tâm thương thiên trên một nẻo đường hoa đời mơ thêm hân hoan vui ca hồn dịu em nghe âm vang xa tâm hương thiên trên một nẻo đường hoa Vâng, xin chân thành cảm ơn các ca sĩ Phật tử đã mang đến cho chương trình hôm nay một ca khúc rất vui tươi và ý nghĩa tái hiện không khí hân hoan của thành các tỷ la về thì chúng dành một tràng pháo tay thật lớn thật giòn rã để cảm ơn các ca sĩ của chúng ta chúng còn kính bạch trên sư phụ kính bạch chư tôn đức tăng kính thưa toàn thể đại chúng trời đâu xuất thánh nhân xuất thế gốc vô ưu thái tử đản sinh chim ca nhạc trỗi vang trời đón mừng bồ tát xuống đời độ sinh. Sự hiện hữu của Đức Thế Tôn được xem là sự kiện hy hữu của thế gian mà kinh điển ghi nhận là một vị thánh xuất hiện ở đời vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Sự kiện nhằm khích lệ tinh thần tu tập và phụng sự của chư Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước trong mùa Phật đàn đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang đối diện với đại dịch COVID-19. Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi bức thông điệp Phật đản đến toàn thể chư tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ. Chúng con kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm. Mời quý Phật tử đang theo dõi qua mạng trực tuyến trang nghiêm thân tâm chắp tay để đón nhận thông điệp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 thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2.560 năm của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Đức Phật hiện thân ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Pháp thân của Ngài không chỉ thường trụ ta bà giáo hóa chúng sinh, mà Đức Phật còn hiện hữu thường hằng, làm lợi ích cho chúng sinh không bao giờ ngừng nghỉ. Với lòng từ bi vô biên đã thôi thúc Ngài giác ngộ, và tìm ra con đường giải thoát đi đến Niết Bàn tối thượng. Cuộc đời lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh chân xác chỉ ra con đường diệt khổ, lan tỏa tình yêu thương và ánh sáng hòa bình khắp mọi hành tinh. Là sứ giả của chân lý bất tận về từ bi và trí tuệ của Ngài, Vê sắc là thời gian để mỗi chúng ta tưởng niệm, nhắc nhở đến cuộc đời của Đức Phật và những thông điệp vượt thời gian, không gian của Ngài. Tổ chức Đại lễ Phật Đản là sự kiện thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, những người đi theo dấu chân Đức Phật để hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường giới, định, tuệ mà Ngài đã chứng nghiệm mang đến an lạc, hạnh phúc cho mọi người, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại. Trong thế giới đầy biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu và xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Hơn bao giờ hết, nhân loại cần đón nhận năng lượng, niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật. Chỉ khi đó, chúng ta mới vượt qua những thách thức khủng hoảng này dựa trên học thuyết về nguyên lý duyên sinh giúp mọi người nhận ra rằng tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân của các khủng hoảng và tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau. Do đó, chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hàng ngày. Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine phòng chống dịch COVID-19, không có sự phân biệt. Mọi người phải nêu cao sự đồng thuận đoàn kết chung tay cùng chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống và phát triển đất nước mùa Phật đàn năm nay trở về trên đất nước Việt Nam thân yêu đúng vào dịp diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của giáo hội. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, tôi có lời tán dương công đức Chư Tôn Đức Tăng Ni, các chùa, các cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, làm trang nghiêm đạo Pháp, trang nghiêm giáo hội với nhiều thành tiệu Phật sự vô cùng ý nghĩa. Điều đó đã khẳng định chặng đường 40 năm thành lập, phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết quả kế thừa tinh hoa truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Nhân dịp này, tôi có lời chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường hướng tới năm 2045. Chúc mừng đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm vụ kép. Chúc mừng ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công viên mãn. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, cư sĩ nhân dân và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đàn an lành trong chính Pháp. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin đại chúng cùng à, nổ một tràng pháo tay để đón nhận thông điệp của Hòa Thượng Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Sư Phụ hồi tọa, thỉnh Chư Tôn Đức Tăng và Đại chúng đồng an tọa. Chúng con cũng xin kính chúc trên Sư Phụ Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây đại thụ cho chúng con nương theo tu tập. Kính thưa toàn thể đại chúng, bức thông điệp của Đức Pháp Chủ thật vô cùng ý nghĩa. Chúng con được biết rằng trong thời gian vừa qua, Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng cũng rất tinh tấn tu tập, hồi hướng cầu nguyện cho nạn dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải tiêu trừ, cũng như tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng con tin chắc rằng tinh thần ấy sẽ được Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng ngày một phát huy mạnh mẽ hơn nữa để báo đền ân Đức Phật. Một lần nữa chúng con xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, đồng hoan hỷ và tri ân với bức thông điệp ý nghĩa của Đức Pháp Chủ. Tiếp theo chương trình, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành, trưởng ban quản chúng chùa Ba Vàng, tuyên đọc diễn văn Phật đàn Phật lịch 2565, dương lịch 2021 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức.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 Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, thưa quý liệt vị, Đại lễ Phật đản Vê Sắc là lễ hội thiêng liêng của hàng triệu tăng ni tín đồ Phật giáo trên thế giới. Đại lễ Phật đản Vê Sắc càng ý nghĩa hơn khi vào những ngày tháng năm lịch sử này, Liên Hợp Quốc tổ chức Vê Sắc nhằm phát đi thông điệp về bất bạo động và phụng sự tha nhân. Càng trở nên thích ứng hơn hơn bao giờ hết khi mà nhân loại đang ở trong thời điểm gia tăng sự bất bình đẳng và thiếu độ lượng hiện nay, ngay cả khi nhân loại đang chịu thảm họa của đại dịch COVID-19, thế giới thực hiện giãn cách xã hội, Liên Hợp Quốc đã tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản Vê Sắc bằng hình thức trực tuyến, kết nối nhiều quốc gia trong tinh thần một mùa Vê Sắc đối với tất cả chúng ta. Dù là Phật tử hay không là Phật tử, cùng nhau suy ngẫm về cuộc đời Đức Phật nhằm tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những lời dạy minh triết của Ngài để thế giới luôn luôn bình đẳng và phát triển bền vững. Ngày Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỷ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là Nepal, cách đây 2.645 năm về trước. Đó là thời khắc trăng tròn tỏ dạng. Đức Phật đản sinh là một sự kiện hư hữu của toàn nhân loại. Ngài là bậc đạo sư giác ngộ, tỏa ánh sáng năng lượng xóa tan màn vô minh của xã hội phân hóa giai cấp giàu nghèo và bất công mà căn nguyên bởi tại lòng tham sân si của con người. Chỉ có Đức Phật đã vượt qua ý thức về bản ngã, do vậy Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là đấng Như Lai, tránh đẳng, tránh giác. Hôm nay, Tăng Ni Phật tử Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật Đản sinh Phật lịch 2665, dương lịch 2021 trong niềm hân hoan, trong niềm hoan hỷ vô biên với nhiều sự kiện trọng đại. Giáo hội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2021. Đặc biệt là ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Tử Phụ năm nay, Tăng Ni Phật tử Việt Nam, các ban viện Trung ương Ban chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tích cực trong công tác Phật sự, ích đạo, lợi đời, là năm bản lề nỗ lực hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, tiến tới Đại hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ 9 vào năm 2022. Ban chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước đang chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí hân hoan kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, tất cả người con Phật trên hành tinh này hãy cùng nhau thực hiện lý tưởng và lời dạy của Đức Phật, tinh tấn tu tập, giới định tuệ, thông qua con đường bát chính đạo, luôn tôn trọng sự sống và môi trường sống của muôn loài khuyến khích mối liên hệ tương giao, hòa bình giữa con người với con người, giữa con người với các loài cộng sinh, chung sống hòa hợp trên nền tảng từ bi hỷ xả, đem lại đời sống hỷ lạc không khổ đau. Trong kinh trong Đại Kinh Khổ Ẩn thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật nhắc nhở các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên sinh ra tranh đoạt, một khi đã tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, đi đến công phá nhau. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự khổ, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày đản sinh, tôi mong muốn tất cả người con Phật cần phải tỉnh giác, chính niệm trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực tu tập, trau dồi đức hạnh vượt lên trên sự cám dỗ của thế giới vật chất hóa giải nghiệp chướng, phải thật sự thể hiện là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc tại chốn nhân gian này. Bên cạnh đó, tôi cũng mong các cấp giáo hội, các địa phương sẽ có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo, thiết thực, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam – và tích cực hưởng ứng Ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rực rỡ. Kính chúc quý vị một mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên lạ, thành tựu viên mãn các Phật sự cũng như thế sự trong hào quang gia hộ của chư Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Chúng con xin thành kính cảm niệm ân đức của Đại Đức và cung thỉnh Đại Đức hồi tọa. Giờ này, chúng con xin thầy kính cung thỉnh trên Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng khởi thân tác lễ tụng kinh khánh đàn. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, linh thủy ngàn năm hoa hé nở, vô ưu vạn kiếp ngát hương thơm, đạo vàng từ đây gieo khắp trốn, suối pháp nguồn tâm mãi tuôn trào. Trong không khí thiêng liêng lắng động của ngày khánh đàn, chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ thỉnh chư tôn đức tăng cử hành nghi lễ tụng kinh khánh đàn để tri ân tam bảo và cầu cho quốc thái dân an. Trong không khí thiêng liêng lắng động của ngày khánh đàn và chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh sư phụ thỉnh chư tôn đức tăng tiến lên lễ đài thắp nén tâm hương kính dâng mười phương chư Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân chắp tay hoa sen trang nghiêm hướng tâm theo khóa lễ, kính dâng lên Đức Tử Phụ lòng tôn kính thiết tha. trầm hương đốt 光。 dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố trí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê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 Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh. Kính lạy Đức Thế Tôn, cha lành của bốn loài, chúng con biết rằng cách đây hơn 2.600 năm, ngày mà quả địa cầu rung động, nhạc trời trỗi dậy, chim ca hoa nở muôn nơi, chư thiên nhân loại hân hoan cung đón bậc chính đẳng, chính giác, thị hiện đàn sinh nơi đời. Sự đàn sinh của Ngài là một đặc ân lớn, một sự kiện hy hữu, là phước lành tối thượng cho chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Duyên nay, ngày mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu, Phật lịch 2565, Dương lịch 2021, kỷ niệm Ngày Đức Thế Tôn giáng thế hóa độ chúng sinh với lòng biết ơn vô hạn đệ tử con cùng tăng ni phật tử nhân dân trí thành tha thiết đốt nén hương lòng cung đối phật đài chiêm ngưỡng bảo tướng đức phật sơ sinh kính lạy tôn tượng kim thân từ phụ tán dương cảm niệm công đức bậc thầy của ba cõi xưng tụng hồng danh đấng giác ngộ muôn loài mà lòng chúng con nghẹn ngào xúc động chúng con nguyện nương nơi ngài chân thật thực hành các công hạnh bồ đề để báo đền ân hóa độ giúp cho chính pháp xương minh phật pháp trường tồn người người từ bỏ tham sân si tu tập từ bi hộ trì tam bảo còn mãi ở thế gian. Chúng con cũng xin nguyện cho các chúng nhân có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 có, sớm có duyên với Phật Pháp, tiên nhân tiên quả, hồi tâm giác tình, dứt trừ ác nghiệp, chăm chỉ làm các việc thiện để giải thoát khỏi dịch bệnh thế giới đau thương này. Chúng con lại nguyện cho nhân dân đất nước Ấn Độ cùng nhân dân các nước trên toàn thế giới đang phát sinh dịch bệnh, phát sinh dịch bệnh sớm đủ duyên lành, hóa giải dịch bệnh COVID-19 để cho hết thảy mọi người, mọi nhà được trở lại cuộc sống thanh bình, an vui, hạnh phúc. Ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo chứng minh và gia hộ cho lời khấn nguyện của chúng con.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 dậy dạ, dạ. à, khắp ờ, trời chúng à, sinh đạo vương à, phật à, bảo à, hào hà quang sáng phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường chủ tỳ ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện đàn sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh Nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ A ti ngục tốt phát khởi thiện tâm Nhiều kiếp tu hành nhân thành quả mãn một đời bổ xứ hiệt ở xuất đà hóa độ ta bà đản sinh trần thế phật bồn sư thính ca mẫu nhất tâm kinh lễ từ trời đâu xuất ứng mộng ma ra cưỡi voi sau ngã vào trong lòng mẹ dưới cây vô ưu đản sinh thị hiện chín dòng phun nước bảy bước xứng ờ, tôn phật bốn ờ, xưa tâm kinh lễ hiện hưởng dục lạc chán cảnh vô thường dạo chơi bốn phương thương đời đau khổ nửa đêm vượt thành xuất gia tầm đạo tóc xanh cắt bỏ núi tuyết tu hành à, phật bổn à, sư tinh ca mâu tâm kinh lễ dưới cây đại thọ hàng phục ma quân thấy ánh sao mai thành bồ đề đạo phật bổn sư thích ca tâm kinh lễ bốn mươi chín năm độ sinh thuyết pháp ba thừa giáo hóa hạnh nguyện viễn ờ, thành ờ, phật ờ, bổn sư thính cao tâm kinh lễ dưới cây xá la niết bàn thị tịch để lại xá lợi phúc khắp nhân hạ gian nay phật bốn xứ đạo tràng xa bà giáo chủ đạo sư ba cõi từ phụ muốn uh, loài phật uh, uh, bổn xứ thích ca số màu chẳng gì à, hơn nơi à, trong ngàn à, muôn kiếp khó được gặp branca. Oh. việc lực bỏ tu khổ hạnh đến cõi bồ đề thế nguyện nơi đây nếu không thành đạo sướng tan thịt nát từ hồng cội gốc vô minh dứt sạch vỡ tan không còn mảnh vụn ngài liền tuyên bố chứng quả bồ đề thành bậc chính giác nhớ đến chúng sinh nghe lặng ngập mà biển mê ái truyền rộng khắp phá tan mê chấp tay sạch ta đồ à chúng sinh là đền ơn Phật chúng con phát nguyện này quyết chi tiên tu theo gương đức Phật chúng sinh con mê chúng con phải giác chúng sinh con khổ chúng con ban vui không cho bổn sư thích ca mâu Con nay tắm gội thân như lai, công đức trang nghiêm tỉnh trí đầy, nguyện cho chúng sinh lìa uế trược, mau chứng như lai tỉnh pháp thân. Giờ đây là giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của những người con Phật, đó là khoảnh khắc được lấy nước trên đàn cúng dường tắm lên kim thân của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng cử hành nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật. Đưa cho sư phụ cái bài kệ để sư phụ đọc chứ. Đa thái trí tuệ trang nghiêm công đức lớn chúng sinh năm trược rời cấu trần cùng chung như lai tình pháp thân ca tỳ la vẻ chưa từng sinh giữa cây sa la chưa từng diệt bất sinh bất diệt đức cù đàm nước ướp hương hoa con kính dâng tắm thân tượng ngài tướng đản sinh lòng tràn hoan hỷ con dưới nước hương tâm tỏa ngát khắp mười phương pháp giới chúng sinh thảy ca mừng án mâu ni mâu ni tam mâu ni tát bà ha án mâu ni mâu ni tam mâu ni tát bà ha án mâu ni mâu ni tam mâu ni tát bà ha cung kính đức như lai học hạnh chữ thiên tắm thân ngài khi vừa đàn sinh đi bảy bước tất đạt đa thái tử giáng trần trí tuệ tráng nghiêm công đức trước rơi cầu trần cùng chúng như lai tình pháp thân ca tỳ lá vệ chưa từng sinh giữa cây xa la chưa từng diệt bất sinh bất diệt đức cù đà tấm thân thượng ngài tương đàn sinh lòng tràn hoan hỷ con dưới nước thương tâm tỏa ngàn khắp mười phương nước ướp hương hoa còn tính rằng tấm thân thượng ngài tương đàn sinh lòng tràn hoan hỷ con dưới nước pháp giới chúng sinh lòng tràn hoan hỷ còn dưới nước pháp giới chúng sinh hết thầy cả mừng sinh bất diệt đức cụ đà con nay cung kính đức như lai học hạnh chữ thiên tâm thân ngài khi vừa đàn sinh đi bảy bước tất đạt đã thái tử giáng trần trí tuệ tráng em công đức lớn chúng sinh năm trường rơi cầu chân, cùng chúng như lai tình pháp thân ca tỳ lá vệ chưa từng sinh giữa cây xa la chưa từng diệt bất sinh bất diệt đức cù đà la tấm thân thương ngài tương đàn sinh lòng tràn hoan hỉ con dưới nước thương tâm tỏa ngàn khắp mười phương nước nước hương hoa còn tính rằng tấm thân thương ngài tương đàn sinh lòng tràn hoan hỉ con dưới nước khắp giới chúng sinh tràn hoan hỷ còn dưới nước pháp giới chúng sinh hết thầy cả mừng trên Sư Phụ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Nghi lễ tụng kinh khánh đàn và dâng nước cúng dường tám Phật đã viên mãn. Giờ đây xin mời toàn thể quý Phật tử hãy cùng lắng tâm để nương đức trên Sư Phụ và Đại Tăng tác lễ phục nguyện và hồi hướng để chúng ta được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng tác lễ phục nguyện và hồi hướng. Chúng con thành kính cung thỉnh. kính bạch đức cù đàm thế tôn như lai trí chân đẳng chính giác hôm nay kỷ niệm ngày đức thế tôn đản sinh đệ tử chúng con gột rửa thân tâm trang nghiêm giới hạnh tán dương công đức của thế tôn đức thế tôn đã vì lòng bi mẫn thương xót chúng sinh trong biển mê sinh tử mà thị hiện đản sinh nơi cõi xa bà ngũ trược ác thế để cứu vớt chúng con. Chúng con xin nguyện đem công đức tu hành thật có theo công hạnh Bồ đề của tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng và lòng tri ân của hết thầy chúng con đối với ân đức cao vời của đấng của Đức Thế Tôn và lòng thành kính nương tựa Tam Bảo cúng dường Tam Bảo với tâm thành kính chiêm bái bảo tượng hôm nay chúng con xin được nguyện cho tất cả mọi người phật thừa được chuyển khắp mọi người được trực ngộ bàn tâm nhà nhà sống an vui giải thoát đời đời kiếp kiếp sinh ra ở nơi đâu cũng được gặp tam bảo thân thừa chính pháp phát tâm bồ đề tu hành cầu vô thượng đạo. Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập bát quan trai giới. Ngày hôm nay, kính mừng Phật đản nguyện cho công cuộc phòng chống dịch Covid được thành công. Trong nước, các tỉnh thành đều khống chế được dịch. Nguyện cho tất cả những nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên bác sĩ y tế và tất cả những ai tham gia công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid đều được có sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, chỉ đạo được hanh thông trên dưới đồng lòng, kiểm soát được dịch, sớm đủ duyên lành, dập tắt dịch bệnh. Chúng con cũng xin nguyện hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân COVID-19 có thêm năng lượng tích cực trong việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đã quá vãng sớm được siêu sinh về nơi cảnh giới an lành lại nguyện cho nhân dân đất nước Ấn Độ cùng nhân dân các nước trên toàn thế giới đang có dịch bệnh sớm đủ nhân duyên khống chế dịch bệnh và dập tắt được dịch bệnh COVID-19. Chúng con cũng xin nguyện cho tất cả các thiện nam tín nữ, các quý Phật tử hôm nay tham dự lễ Phật đàn này được nương phước báu mà tay ách tật bệnh tiêu trừ, oan khiên hóa giải, mạng vị bình an, gia đạo hưng long, mọi việc được hanh thông, các sự kết tường, chư tai tiêu diệt. Hiện đời này, những ai đã phát tâm tu tập thì được tinh tấn hơn, những ai chưa phát nguyện tu tập thì phát sinh các nhân duyên để tu theo chính Pháp, đời đời được kết duyên lành với chính Pháp. Chúng con lại nguyện cho hết Thầy, chư hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần, cùng các chứng quỷ thần hôm nay bảo hộ đàn tràng, chúng hữu duyên nương công đức phúc lành mà được Pháp của Phật, tinh tấn Bồ Đề cầu vô thượng đạo và bảo hộ cho Thầy chúng sinh bỏ ác làm lành, tu theo chính Pháp. Nguyện cho đất nước Thái Bình thịnh trị, thiên tai dịch bệnh giảm trừ, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người, mọi nhà được sống ấm no, hạnh phúc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 đó hồi à, hướng về chúng à, sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba trường sạch phiền não nguyện được à, trí tuệ thật à, sáng à, ngời nguyện các sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng từ quy ý pháp nguyện cho kính ờ, tạng ờ, trí tuệ như biển từ quý hạ y hạ tăng chung à, hết thầy không ngại kính bạch trên sư phụ kính bạch chư tôn đức tăng Kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình lễ Phật đản chùa Ba Vàng Phật lịch 2565 dương lịch 2021 đến đây đã được thành tựu viên mãn. Chúng con xin thành kính cảm niệm ơn đức trên sư phụ và chư tôn đức tăng. Chúng con xin kính chúc trên sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là Bồ đề đại thọ cho chúng con nương tựa trên con đường tu học Phật pháp. Kính chúc chư tôn đức tăng phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành.